Hello cả nhà Hiện tại Toàn đang có mặt tại tuyến số 3 nha Và bây giờ Toàn sẽ chạy thẳng vào đến ờ, bên trong cổng khu nghiệp Và Toàn chạy một dòng Đó là một một đoạn tại tuyến số 3 đó cập nhật cho cả nhà nha Và đây là những hình ảnh tại tuyến số 3 Và ngay vị trí này là đường DH Tân Hòa Tân Lợi Kết với tuyến số 3 Đây là căn nhà mà sẽ được uh, gọi là phá bỏ đi đó, tại vì nó nằm trong tuyến số 3 rồi cả nhà thấy không ạ xe mình giờ mình đang quay là tầm 11 giờ trưa nha cả nhà cho nên nó là đã nghỉ trưa rồi tầm 11 giờ trưa hoặc là 11 ờ, giờ 30 gì đó tầm đó rồi cái nhà thấy không ạ hiện tại ở đây là đang được bó vía đồ xong hết rồi bó vía bên kia nó bên kia làm vỉa hè luôn rồi cả nhà ở đây là mình dựng mình dựng xuống cho cả nhà xem đây bên này làm vỉa hè luôn rồi đổ đất luôn luôn rồi thực ra tiếng số 3 làm nhanh thật gọi là rất là nhanh luôn không ngờ luôn cả nhà điện này hệ thống điện đèn này xong hết rồi này chỉ lắp lên thôi rồi đây là con đường này là làn xe máy này rồi với hè này với hè làm luôn rồi này cả nhà nhà thấy không ạ với hè làm luôn rồi này đó đây là vỉa hè đã làm rồi nha bên kia tổng thấy xa xa là có cây luôn rồi đó không biết khi nào trồng cây trong trong bồn vỉa hè cái nhà thấy không vỉa hè làng xe máy con lương rồi con lương này sẽ là có hệ thống đèn chiếu sáng và hệ thống cây nó làm mát rồi làng này làng ô tô làng này làng ô tô làng ô tô đây và đây con lương đây con lương tiếp này rồi làng xe máy đây là làng xe máy và đây là con lừa đây là vỉa hè toàn không biết là cái cống này nó làm gì ai biết thì ờ, giải thích cho toàn với nha à trồng cây trồng cây trồng cây trồng cây trồng cây nha cả nhà đó cả nhà thấy không rất tuyệt vời đúng không rồi cho đây chúng ta nhìn ra đường hát với hè đã làm luôn rồi nha cả nhà ơi tí số 3 nha hôm nay là ngày 5 tháng 4 2023 tuyến số 3 đã hình thành như thế này rồi đây là những thước phim mà sau này có thể làm tư liệu ai sau này ai có thể là Ờ, tìm hiểu về tuyến số 3 hay là khu công nghiệp tại Đồng Phú thì cứ lên kênh của mình là có hết mình sẽ chạy một vòng nữa cả nhà đây là những căn nhà mọc lên trong tiếng số 3 một căn hai căn căn lúc nãy là ba căn ở ngoài kia nữa rồi trưa nắng mà người ta vẫn còn đang làm luôn kìa bây giờ là tầm 11 giờ trưa rồi mà vẫn còn đang làm đây các chú công nhân đang làm rồi lên số 3 làm rất là nhanh ngày xưa mà tiếng số 4 đang làm á thì có một số nhà đầu tư hỏi toàn là sao không thấy tiếng số 3 làm à, thì bây giờ quay ngược trở lại là tiếng số 3 đang làm thì không biết có ai hỏi là tại sao tiếng số 4 không làm không nhưng thực tế là hiện tại tiếng số 4 cũng đang làm cả nhà cho nên cả nhà cứ yên tâm làm nhanh lắm không làm thì thôi chứ làm nhanh lắm cả nhà quý hệ với đồ có đầy đủ rồi tí số 3 làm tới đây và thì à, bây giờ mình cứ định hình là chỗ này là công khu nghiệp đi tí số 3 làm tới đây hoặc là có, à, có thể là tí số 3 nó vào thêm một xíu nữa ở đây là con đường vào khu nghiệp hiện tại nha chúng ta có thể đi con đường này cũng được toàn chưa vào đây bây giờ là toàn chạy vào thôi vào vào vào kêu vào vào cao su thôi chạy ra đi cả nhà được video sau khám phá trong này gọi là khám phá bên trong tuyến số 3 bên trong khu công nghiệp giờ chạy ra tới cuối à, tới chỗ cái cầu như thế nào Cái nhà dự đoán xem là tiếng số 3 sẽ à, đổ nhựa khi nào tầm bao lâu nữa là tiếng số 3 sẽ đổ nhựa nhưng mà nếu mình uh, chạy uh, những uh, làm việc với mấy chú công nhân xong mình nói là khi nào ở ờ, đối nhựa thì gọi con vào con quay video được không cả nhà được đúng không đến lúc đó mình sẽ phát livestream cho cả nhà cùng xem Cái nhà nào nhớ lót xem nha đó lúc mà tiếng số 3 đổ nhựa thì mình sẽ phát livestream cho cả nhà cùng xem nha ở trong cống rãnh như là cây xanh có đầy đủ mấy cái à, mấy cái tròn tròn tròn đó là đỡ ái đỡ trồng cây xanh đó cả nhà nhìn rất là đẹp đúng không ạ nếu mà chúng ta chạy lên một con đường mà rộng như thế này chạy bông bông bông bông bông thì rất là đẹp đặc biệt nha mình thấy trên tuyến số 3 này á là xây biệt thự rất là nhiều luôn như là ai cũng xây biệt thự hết á xây nhà bán mái thái á, dạng biệt thự á mà càng ra khúc đoạn này á, là biệt thự càng to ở đây là ngã tư tiếng ba và DH Tân Hò Tân Lợi giữa đường 42m cách ngang với đường 32m đây càng ra ngoài này là nhà càng to này nhà tới không ạ à? mọi người ở đây đang à, làm gấp rút trưa nắng rồi mà vẫn còn làm xe xếp hàng luôn á cả nhà xe này xếp hàng xe kia đỡ mà làm luôn á nhà to như thế này đây là là cái nhà to như thế này không biết là ở làm sao cho hết biết ở ờ, làm sao cho đủ nậu vét dọn hơn là đủ đủ đủ mệt nghỉ rồi rồi chúng ta đi ra tới cái cầu không biết là cái cầu làm như thế nào rồi đang gấp rút làm rồi cả nhà điện lên rồi nè à, hệ thống điện hai bên đã lên rồi nè <coughs> ở đây là ba xe ba xe lưu đang làm ở trên cái đoạn à, làng xe ô tô xe lưu à, bánh à, sách và à, ba xe bên này cũng bánh đó xe này là ban ban đá che đá wow ở xa kia cũng cũng cũng xong rồi cả nhà ở phía bên kia cầu cũng xong rồi kìa đẹp quá cả nhà ơi đẹp quá nhưng mà rất tiếc là nhà đầu tư chịu không nói cho nên nhà đầu tư bán lỗ ở khu vực này ai có tiền thì cứ ôm đi cả nhà mình chuyên thiệt á ở đây còn những lô 850 triệu và 900 triệu rất tiếc cho những nhà đầu tư ờ, phải các lỗ dưới này cái cầu ở dưới này cái cầu là chưa đồ đá được à, à mình mình đi qua được luôn kìa đi qua được luôn á chạy qua kia luôn wow, bên kia có đèn luôn rồi kìa đèn đường luôn rồi kìa wow wow wow đó là cái câu nha cả nhà rồi mình về mình sẽ làm video ra liền gắn lên cho cả nhà liền đó đó là cái câu này đó, chúng ta đi qua được bên này rồi à, cái xe của toàn hết xanh nữa xe có toàn áo xanh nó không biết làm sao vừa đây nó ra đổ xanh thôi không chạy được nữa cả nhà xe hết xanh rồi không không dám chạy nữa nó chạy ra đổ xanh cả nhà ơi cả nhà thông cảm nha tuần tới tôi tuần dựng đây rồi quên đổ xanh nhiều lúc đi mà quên đỗ xanh là cũng là một cái tội cả nhà vừa cực cho mình mà vừa cảm thấy là mình sao mình không chịu đỗ xanh tại sao mình không chịu đợi? ở ờ, bên kia là Dương Hoàng Phát là Dương Hoàng Phát thôi cái nhà biết là ở đây có đèn đường rồi đã đèn đường ở đây cái nhà cái nhà thấy không ạ ờ, ngay chỗ này nó sẽ có cái, cái à, đường ờ, xuyên tâm đi ngang qua đây như cả nhà nó có một cái đường xuyên tâm 28m đi ngang qua đây rồi đây là tiếng số 3 điện đèn đường đã đầy đủ làm xong hết rồi bên này thì uh, vỉa hè thì chưa làm nhưng mà đèn đường đã lên đã làm lên rồi đèn đường đã làm lên rồi lô đất lô đất mà 850 chắc đoạn này vào cả nhà ai có đất mà muốn bán thì cứ inbox cho toàn nha tiếng số 3 nha và cũng xin chia buồn cho những à, nhà đầu tư cắt lỗ trong thời điểm này bắt buộc phải cắt lỗ thời điểm này bắt buộc cắt lỗ nha cả nhà không thể nào mà không cắt lỗ tại vì cái dòng tiền của mình nó bị lúng đoạn rồi thì mình phải cắt lỗ thôi cho nên là buồn chịu đúng không ạ à? đó giải quyết cái cái cái dòng tiền của mình cái cuộc sống của mình trước mắt cho nó nó an nhàn cái nếu mà không không không cắt lỗ thì gồng lãi không chịu nổi đâu mình nghe thông tin được là một tháng mà hai ba trăm triệu có người 600 triệu một tháng là tiền lãi không thì tiền ở đâu mà mà, mà có thời điểm này làm sao mà ờ, cái thu nhập ở đâu mà có tới mấy trăm triệu tiền lãi ở mà gòn cho nên cắt lỗ là được là đúng rồi cho nên nó là chia buồn thôi bắt buộc phải chia buồn à, bắt buộc phải cắt lỗ việc cắt lỗ là việc mà những nhà đầu tư có kinh nghiệm trước á, người ta cũng có dự báo trước rồi nhưng mà những nhà đầu tư mới giống như toàn đây thì toàn không biết toàn không biết nhưng mà toàn cũng may mắn là toàn dính có ít à tương lại có ít à siêu siêu à, à cho nên <laughs> là vẫn còn gồng tốt chứ còn gặp những nhà đầu tư kia thì toàn cảm thấy buồn thật tại vì toàn toàn toàn toàn không nghĩ là nó nặng như vậy không không nghĩ nó nặng như vậy tức là không không nghĩ là đất nó xuống trầm trọng như vậy cho nên thôi cố gắng những nhà đầu tư ờ, mà hiện tại đang cắt lỗ thì ờ, cố gắng gà dừng lại cố gắng ờ, chu kỳ sau làm tốt hơn và rút kinh nghiệm chu kỳ này rồi à, toàn cũng xin kết thúc video tại đây à, chúc cho cả nhà xem video vui vẻ hạnh phúc và chúc cho những nhà đầu tư sẽ phát lên trong chu kỳ mới hẹn gặp cả nhà vào những video sau nha